Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng mua phụ kiện Việt Hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một mẫu kẹp điện thoại trên ô tô các bạn nhé Với mẫu này thì mình có thể sử dụng ờ, ở trên tắp lô được Khi mà tắp lô phẳng này hoặc là sử dụng ở trên kính rất là tiện Tiện ở chỗ thứ nhất mình có thể sử dụng để điều chỉnh các góc hướng ở những cái thân của cái kẹp điện thoại như này các bạn ạ Chỉnh các góc rất là tiện nhé để mình để xoáy các góc này Ngoài ra cái cổ này mình có thể gập ngang gập dọc theo ý của mình bằng cách xoay một lễ đây Đó, Mình có thể sử dụng để xoay các hướng rất là tiện Đây là một cái đầu kẹp điện thoại đa năng thì mình có thể sử dụng hai chiều một là có thể sử dụng ngang như này hai là mình có thể sử dụng dọc theo cái nhu cầu sử dụng của mình đấy với cái ờ, mẫu sàn ốc như này thì bạn có thể sử dụng với các ờ, cái thiết bị khác nhau ví dụ như mình có thể sử dụng với các chân máy ảnh hay mọi thứ hoặc là mình có thể sử dụng cho cam hành trình thì mình có thể gắn thẳng vào đây các bạn nhé phía bên dưới thì sẽ sử dụng đó là lực hút chân không để mình gắn thẳng vào các thiết bị mà mình sử dụng thì ví dụ như rất là chắc thì bạn sử dụng trên kính thì cái tiết diện cũng như là cái hơi nó sẽ được đảm bảo khi các bạn ấn lấy xuống rất là chắc chắn để các bạn sử dụng nhé đây một mẫu đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện việt ở ngã tư phú yên có cả kích thước dài và kích thước ngắn theo nhu cầu sử dụng của bạn các bạn quan tâm chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ cũng như sẽ hỗ trợ ship code toàn quốc các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video